ở trong Chúa thì sẽ không còn khó khăn nữa ở trong Chúa Ngài sẽ biến những nghịch cảnh trở thành phước hạnh Amen Chúa sẽ làm cho mọi người trong chúng ta được ngước cao lên và chúng ta sẽ thấy sự giải cứu lại lòng từ nơi Ngài tôi tin chắc rằng à, dù thế giới có biến động có rối ren như thế nào đi nữa nhưng mà Chúa vẫn yêu thương mỗi cuộc đời của chúng ta tôi tin chắc rằng Chúa có chương trình tuyệt vời trên đời sống của chúng ta cho nên là tôi khích lệ anh chị em chúng ta yên tâm đừng ngã lòng đừng bỏ cuộc đừng bao giờ đánh mất sự hy vọng đừng bao giờ đánh mất hy vọng đó là chủ đề mà tôi muốn gửi đến cho quý vị buổi tối hôm nay quý vị có khỏe mạnh bình an không quý vị có còn uh, hy vọng ở trong chúa không quý vị có có tin chắc rằng chúa là đấng nắm giữ tương lai của mỗi cuộc đời của chúng ta không à, quý vị có tin chắc rằng linh hồn chúng ta sự sống của chúng ta sản nghiệp chúng ta tất cả cái gì chúng ta đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời không? Tôi tin chắc vào điều đó. Nếu Chúa đã nói với chúng ta rằng Ngài là đấng có quyền ban cho, Ngài cũng là đấng có quyền lấy lại. Ngài có quyền trên tất cả mọi sự. Cho nên tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta trao phó mọi năng đề, mọi bất an, mọi lo lắng, mọi sợ hãi chúng ta vào trong tay của Chúa. Và tin chắc rằng Chúa sẽ làm cho chúng ta bình an trong mọi lúc và mọi nơi dù hàng ngàn người sa ngã bên ngươi muôn người sa ngã bên hữu người song tai họa sẽ chẳng đến gần người đâu người hãy vững vàng người hãy yên tâm người hãy hít lòng chúa là đức chúa trời sẽ giúp đỡ trên mỗi người trong chúng ta cảm ơn chúa um, sách Corinto sau khi đã viết nhiều điều đã khích lệ nhiều việc thì uh, mới nhắn nhủ ở trong Corinto độ 13 cho chúng ta biết rằng à, cho nên bây giờ lại còn có ba điều à, đức tin sự hy vọng và tình yêu thương ba điều này còn lại nhưng mà điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương mà nhưng mà buổi tối hôm nay tôi muốn nói quý vị về sự hy vọng đức tin nhiều người giảng về đức tin yêu thương cũng nhiều người giảng về yêu thương nhưng buổi tối hôm nay nhờ ơn Chúa tôi giảng về chủ đề của sự hy vọng chúng ta sống mà đánh mất sự hy vọng chúng ta đánh mất đi tất cả những niềm vui ta à, chúng ta sống mà không còn hy vọng nữa thiệt là buồn trên mỗi người trong chúng ta cho nên nhờ Chúa tôi muốn khích lệ mỗi người trong chúng ta buổi tối hôm nay hãy hy vọng hoàn toàn rằng Chúa ngài sẽ làm những việc gì đó lớn lao cho dân tộc chúng ta trong những ngày tới Chúa sẽ làm những việc lớn lao cho hậu thánh của Đức Chúa Trời trong những ngày tới tôi cảm ơn Chúa ngày hôm nay tôi có thời giờ ở nhà và mấy ngày trước thì mặc dù khó khăn nhưng mà vợ chồng tôi vẫn đi thăm ván, thăm viếng khích lệ nhiều con cái của Chúa nhưng thật sự hôm nay là ngày 4 của tháng 4 ngày 1 của tháng 4 chứ ngày 1 của tháng 4 là chính thức tôi ở nhà từ sáng đến giờ tôi chưa ra khỏi nhà và khi ở nhà như vậy tôi có dịp tôi liên lạc với các mục sư thì tạ ơn Chúa phần đông tất cả các mục sư nó làm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và người có đức tin rằng sau khi cái sự việc này kết thúc thì một cơn phóng ngôn rất là lớn cho cả thế giới này Tôi cảm ơn Chúa nhìn những hình ảnh của những vị mục sư đã hạ lòng xuống cầu nguyện trong lúc này. Tôi nhìn những hình ảnh tất cả các căn nhà bấy lâu nay bỏ hoang bỏ phế bây giờ trở thành nơi cầu nguyện. Tôi cảm ơn Chúa hơn bao giờ hết các mục sư là hiệp một với nhau cầu nguyện cho nhau tha thứ cho nhau bỏ qua những cái điều mà vướng mắc về tính lý vướng mắc về ba những cái điều mà chưa có thông á thì nhờ ơn chúa họ đã bỏ qua hết và bây giờ họ hiệp chung với nhau để cầu nguyện xin sự tha thứ từ nơi chúa và mong muốn một cơn phấn hơn xảy ra trên toàn cầu và đặc biệt là trên quốc gia việt nam thân yêu của chúng ta cảm tạ đức chúa trời buổi tối hôm nay tôi muốn nói về một sự hy vọng Chúng ta vẫn biết về câu chuyện được chép ở trong sách ECT. Và chúng ta biết rằng à, sau khi mà Mạc Đôi Chê là người kính sợ Chúa một cách hoàn toàn, Mạc Đôi Chê đã hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, không quỳ lại trước con người, không có đầu phục con người, nhưng mà Mạc Đôi Chê hoàn toàn đầu phục Chúa. Và bây giờ Haman đã tìm cách coi như là tiêu diệt Mạc Đôi Chê và Haman không chỉ muốn tiêu diệt mặt đôi trên mà thôi Nhưng mà Haman là tên độc ác kia Còn muốn tiêu diệt cả dân tộc Juda nữa Đây là kế hoạch của Satan và ma quỷ Nó không chỉ muốn giết những người ở Vũ Hán Mà nó muốn giết luôn cả những người ở Italia Ở Tây Ban Nha Rồi bây giờ nó muốn giết luôn cả những người ở bên Mỹ Và nhiều nơi trên thế giới này Trong đó có Việt Nam của chúng ta nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này bởi đức tin, chúng ta tiếp tục công bố rằng đấng ở trong chúng ta vĩ đại hơn chúng nó. Nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng kế hoạch của Satan và ma quỷ sẽ bị thất bại ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh chép rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung dật, sung mãn, một sự sống dư dật, một sự sống đầy ý nghĩa. Cho nên tôi tin chắc rằng Chúa có một chương trình tốt lành cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúa có một chương trình tuyệt vời trên mỗi đời sống từng cơ đốc nhân của chúng ta. Vì lý do đó, tôi khích lệ quý vị hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi khích lệ mọi người trong quý vị hãy vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Tôi khích lệ mỗi người trong quý vị đừng lầm bầm, đừng than thở, đừng thất vọng, nhưng mà tin chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giải cứu. Lời Đức Chúa Trời được chép ở trong sách ECT đoạn thứ 4 từ câu số 14 cho đến câu ờ, số 17 như sau. Vì nếu ngươi làm thân trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Còn ngươi và cả nhà cha ngươi sẽ bị hư mất. Xong nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà Esate bằng đáp lại cùng mặt đối chê rằng hãy đi giống hiệp các người Juda tại su rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong ba ngày đêm chớ ăn hay uống gì hết tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa như vậy tôi sẽ vào trong cung vua là việc trái luật pháp nếu tôi phải chết thì tôi chết mặc đôi che bèn đi làm theo mọi điều bà ECT đã dặn biểu mình chúng ta cảm ơn Chúa mặc đôi che dù biết rằng lệnh ông vua đã ký rồi một khi mà lệnh vua đã ký con giáo đã đóng thì coi như là họ gọi là như đinh đóng cột rồi không thể nào thay đổi được không có cách nào thay đổi được điều đó có nghĩa là mạc đô chê chuẩn bị chết và dân Juda chuẩn bị tiệt diệt mọi niềm vui mọi ước ước vọng mọi cái sự trong đời của họ bây giờ đã bị tan tành hết tất cả đối với con người đối với suy nghĩ của con người đối với kế hoạch con người thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi nhưng mà tôi tin chắc một điều rằng nếu đức chúa trời ra tay mọi chuyện có thể được dù cho Lazarus cái chết đi trong phòng mộ 4 ngày nhưng một khi mà Chúa Giêsu ngài đã thăm viếng ngài đã đụng đến ngài đã viếng thăm thì từ chết ngài cũng sẽ làm cho sống lại từ cái chỗ tuyệt vọng ngài cũng sẽ làm cho hy vọng từ cái chỗ đám tang, Ngài có thể biến trở thành đám tiệc. Từ cái chỗ khóc lóc, Ngài sẽ biến trở thành vui mừng. Quý vị có đồng ý chỗ này với tôi không? Không có việc gì quá khó đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Quý vị có tin vào điều này không? Hoàn cảnh quý vị đã làm sao? Công việc ăn của quý vị như thế nào? Quốc gia quý vị đang bị những lệnh đó làm sao? Tôi không biết. Nhưng mà tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng ở trong lòng của tôi và trong quý vị lớn hơn những năng đề chúng ta đang đối diện. Việt Nam chính thức từ 0 à, giờ ngày 1 tháng 4 cho đến bây giờ tất cả các xe bus, tất cả các xe taxi, mọi công trình, mọi quán xá ăn uống cà phê bị đóng cửa, người dân không được ra đường. Và chúng ta sẽ thấy rằng linh cướp giết quỷ diệt nó đang tràn đến và chúng ta sẽ thấy rằng dường như không còn hy vọng dường như là không còn một cách nào nhiều người nghĩ rằng ồ chắc qua đợt này nó chết quá à, người nó là chưa bao giờ nghĩ cái tết mà nó dài như cái tết này và nhiều người than như là bọng nhưng mà tạ ơn chúa trong lúc mọi người đều thất vọng nhưng mà mạc đôi chê vẫn còn tin cậy nơi đức chúa trời Mặt đôi chê vẫn còn hy vọng nơi Đức Chúa Trời Mặt đôi chê vẫn tin chắc rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể biến đổi mọi năng đề Ở trong sách châm ngôn Thì Kinh Thánh Chúa nói rằng Lòng các vua ở trong tay của Ngài Như dòng nước chảy Ngài muốn liên nghiêng lạc bề nào tùy theo ý của Ngài muốn Lòng của các vua Lòng của các vị vua Đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời Ngài sẽ nghiêng lạc thế nào theo ý muốn của Ngài Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng Ngài có thể biến những năng đề tệ hại nhất trở thành nguồn phước hạnh cho những kẻ nào thật lòng yêu mến Ngài. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng, Ngài có thể thay đổi mọi hoàn cảnh, mọi năng đề, mọi cái điều mà kinh khủng mà thế giới, thế gian đang lo lắng và sợ hãi. Quý vị biết sao không? hôm qua sau khi lệnh của Thủ tướng ban lệnh rằng ngày 1 tháng 4 bắt đầu có hiệu lệnh rằng sẽ không được uh, giao tiếp, không được ra ngoài này nọ dọ kia. Người ta bắt đầu bối rối sợ hãi đi vào ở trong siêu thị. Hôm đó là chúng tôi, hôm qua là chúng tôi còn đi thăm viếng ở trên uh, Bình An, chúng tôi đi thăm viếng một số nơi ở tại uh, quận 12, ở tại uh, Hóc Môn. Chúng tôi trở về, chúng tôi cũng cần một số thức ăn sau khi tôi vào trong siêu thị Ion lần đầu tiên tôi vào siêu thị tôi đến ngay cái quầy thức ăn và không còn một món tôi bởi vì con gái của tôi là bé Mỹ Tâm nó thích ăn cánh gà chiên và chúng tôi muốn mua một vài cánh gà chiên cho bé nhưng mà vào nơi đó quý vị biết rằng không còn một cái gì cả và tôi bày tỏ những khuôn mặt đầy lo lắng thất vọng bất an và có một điều gì đó làm cho con người ta cảm thấy hồi hộp và sợ hãi nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có Đức Chúa Trời ở cùng. Chúng ta có lời của Ngài. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta đang có mặt buổi tối hôm nay Hoặc những có người sẽ nghe lại chương trình này Quý vị ơi đừng bao giờ đánh mất sự hy vọng Vì Chúa chúng ta là đấng vẫn còn sống mà Amen không? Chúa chúng ta là đấng vẫn còn sống mà Ngày xưa đó Khi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh thì tất cả các môn đồ kể như là hết hy vọng rồi và quý vị biết rằng à, khi mà Chúa Giêsu bị chôn xuống bồ mã nữa thì họ càng thất vọng thêm họ chỉ biết có một cách là vào trong phòng đóng kín cửa lại và họ chỉ ngồi đó thăng phiền vì sao cái người thầy mà lúc họ đói là ngài thánh quá bánh cho họ ăn cái người thầy mà lúc người nào có bệnh tật á thì ngài chữa lành cho hết bệnh tật cái người thầy á mà có cái quỷ nào á, thì nhà truyền lệnh một cái quỷ phải xuất hết cái người thầy mà đi đến đâu á, thì hoàn cảnh được thay đổi đến đó đụng chạm đến cuộc đời nào thì cuộc đời đã sự biến cải đến đó cứ người thầy họ đầy đức tin đầy hy vọng vào nơi đó bỗng nhiên người thầy đó đã bị chết rồi bị đóng đinh rồi và bị quăng vào trong mồ mã rồi hết hy vọng đối với con người đối với cái nhìn của con người đối với cái suy nghĩ của con người đối với cái thực tế thì không còn hy vọng có thể một số người đang nói buổi tối hôm nay là thế giới không còn hy vọng. Bệnh corona đã tiêu diệt hết rồi. Những nước văn minh như là Hàn Quốc, văn minh như là Italia, văn minh như là Đức, văn minh như là ừ, Tây Ban Nha, thậm chí văn minh như là đất nước Mỹ mà còn phải bất lực, còn phải bối rối mà người chết cả hàng trăm này đến trăm kia, ngàn này qua ngàn nọ. Kể như là thế giới này đã chấm dứt rồi, bất lực rồi. Nhưng mà không, tôi tin chắc rằng dù quyền lực có tâm corona lớn cỡ nào đi nữa nhưng mà đức chúa trời phán một tiếng mọi sự có thể thay đổi mọi năng đề có thể được thay đổi và tôi tin chắc rằng chúa là đấng có quyền trên tất cả mọi sự Tôi cầu nguyện cho những người đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay. Quý vị ơi, dù quý vị không còn công việc làm đi nữa, dù quý vị phải đối diện những công việc thất nghiệp ra làm sao đi nữa, nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa là đấng nuôi mỗi cuộc đời của chúng ta đừng bao giờ đánh mất hy vọng có ngày chúng ta sẽ có thiên đàng mà có ngày chúng ta sẽ có được tất cả và cảm ơn Chúa niềm hy vọng của những người phụ nữ khi họ đến phần mộ thì quả thật như vậy họ hoàn toàn đặt đức tin vào nơi Chúa họ đã không bị thất vọng khi một Giêsu từ cõi chết đã sống lại thì buổi tối hôm nay nhân danh Chúa Giêsu tôi cũng tin chắc rằng cái gì nó như là chết chóc cái gì giống như vô mộ phần giống như Lazarus đi nữa nhưng mà quyền năng của Chúa Giêsu ngài sẽ làm cho nó sống lại quý vị ơi bao nhiêu người khao khát Chúa sẽ làm sống lại đức tin cho chúng ta bao nhiêu người khao khát Chúa sẽ làm sống động cái sự trông cậy nơi đời sống của chúng ta bao nhiêu người khao khát Chúa sẽ làm sống lại sống lại cái sự à, tâm linh mạnh mẽ của dân tộc của chúng ta đất nước của chúng ta công dân của Chúa khắp mọi nơi nhiều hội thánh sẽ được sống động trở lại Hãy khao khát và cầu nguyện Xin điều này xảy ra Amen Hãy nhờ ơn Chúa Đừng bao giờ thất vọng Và sau đó Bà Esther đã kêu gọi mọi người cầu nguyện Xong Bà đã xông vào trong công vua Dẫu rằng nếu bà vào nơi đó mà chưa có lệnh của vua Thì bà sẽ bị chém cổ chết Nhưng vì yêu dân tộc Nhưng vì yêu thương những linh hồn hư mất Nhưng vì mong muốn rằng người cậu của mình hay người bác của mình là mặc đôi che đây không bị chết và mạng sống của bà cũng không bị rơi nữa bà đã quyết định vào trong con vua dẫu chưa có lệnh nhưng mà một con người nào dám liều mạng với chúa đức chúa trời là đấng bảo vệ con người đó một con người nào biết vâng lời chúa yêu mến chúa liều bỏ mạng sống mình đi vì chúa chúa sẽ bảo vệ che chở và giúp đỡ và cảm ơn chúa bà nói là tôi sẽ vào trong công việc vua là việc trái luật pháp nếu tôi phải chết thì tôi chết và cảm ơn Chúa mỗi một người trong chúng ta hãy tin chắc rằng nếu Chúa muốn chúng ta chết thì chúng ta cũng chết nhưng mà chết trong sự vinh quang chứ không phải chết trong cái vấn đề gọi là vô tính chết trong sự thiếu hiểu biết chết trong cái sự liều mạng bậy bạ nhưng mà chết trong niềm tin nơi Chúa hoàn toàn một cái đời sống vinh hiển danh của Chúa dẫu có như cái chết như là e Tiên đi nữa nhưng mà cái chết là cái chết vinh thà chết vinh còn hơn là sống nhục nhưng mà cảm ơn chúa mạc đô chê và ect đã không còn hy vọng vào trong sức riêng của mình mạc đô chê kêu gọi ect kêu gọi mọi người hãy kiên ăn hạ mình xuống nhờ cậy nơi đấng toàn năng ôi chúa ơi tôi vui làm sao tôi thấy những vị thống đốc quỳ gối cầu nguyện tôi vui làm sao tôi thấy những ông tổng thống kể cả ông tổng thống mạnh mẽ và lời nói cũng không kém gì uh, uh, tai tiếng như là ông tổng thống của người uh, Philippines ông đã tuyên bố ông đã làm những việc kinh khủng lắm nhưng mà thật sự hôm qua ông đã kêu gọi dân tộc Philippines hãy kiên ăn cầu nguyện cho dân tộc để bệnh corona chấm dứt tại dân tộc của mình tôi cảm ơn Chúa những vị tổng thống những người cầm quyền những người cao tước vị bây giờ cảm thấy rằng mình làm không nổi họ đã hạ mình xuống cầu nguyện tôi đã thấy tổng thống donald trump cầu nguyện tôi đã thấy thủ tướng của đức cũng cầu nguyện và tôi thấy ờ, ông tổng thống của Italia cũng hạ mình xuống cầu nguyện và cảm ơn Chúa nhiều công dân của Chúa từ vua cho đến người dân từ những người sang trọng cho đến những người bình thường từ những người sang trọng cho đến những người bình dân từ những con người uh, uh, cao thước vị cho đến những con người hết sức là bình dân giản dị hết thải đều hạ lòng xuống cầu nguyện với đức chúa trời và tạ ơn đức chúa trời tôi tin chắc rằng chúa là đấng ở nơi kinh nghiệm kinh nghiệm đó ngài sẽ thấy và ngài sẽ giải cứu dân tộc của chúng ta tôi cảm ơn chúa Esther vẫn còn hy vọng hy vọng đây không phải là hy vọng nơi mặt đôi chê mặt đôi chê cũng không đủ hy vọng cho Esther mà Esther cũng sức của mình cũng không làm được và hai cậu cháu rủ với nhau cả dân Judah rằng thôi chúng ta không còn hy vọng nơi tổ chức chúng ta không còn hy vọng nơi con người chúng ta không còn hy vọng nơi sự khôn ngoan của chúng ta nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng trong Chúa bao nhiêu người vẫn còn hy vọng trong Chúa buổi tối hôm nay bao nhiêu người vẫn còn hy vọng trong Chúa nếu tôi và quý vị không còn hy vọng nơi con người nếu tôi và quý vị không còn hy vọng nơi quốc gia của quý vị Nếu tôi và quý vị không còn hy vọng nơi khả năng của chúng ta Nếu quý vị không còn hy vọng nơi giám đốc hoặc là mục sư của quý vị Nhưng mà tôi kêu gọi mỗi người trong chúng ta là Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời Con người không ban cho chúng ta hy vọng được Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta hy vọng Từ hy vọng sẽ biến thành đức tin mạnh mẽ Để chúng ta chiếm hữu và chúng ta ăn được gia tài của Đức Chúa Trời nữa và cảm tạ ơn Chúa Chúa cho chúng ta biết rằng ai mà trong cậy nơi Chúa sẽ không bị thất vọng hãy hy vọng nơi Ngài và cảm ơn Chúa ở trong ờ, sách ờ, Ezechiel thì họ nói là xương chúng tôi đã khô lòng trong cải chúng tôi đã hết vì dân Israel bây giờ bị làm nô lệ vì dân Israel bây giờ đã phản bội với Chúa vì dân Israel đã bị lưu đày và họ không còn hy vọng. Nhưng họ nói rằng xương chúng tôi đã khô, lòng trông cậy chúng tôi đã hết, chúng tôi mất hy vọng cả rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tiên tri Ezechiel vẫn đưa cho họ một hy vọng. Không phải là hy vọng nơi tổ chức nơi con người, nhưng mà hy vọng nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng đã cứu chuộc mỗi người trong chúng ta. Đấng đã chết trên thánh giá. Đấng đã sống lại từ cõi chết. Đấng đã chiến thắng sự chết một cách vinh quang Đấng đem hy vọng cho các môn đồ ngày xưa. Đấng đó cũng muốn đem hy vọng cho tôi và quý vị buổi tối hôm nay. Hơn bao giờ hết. Trong lúc này quý vị và tôi sống thứ nhất là chúng ta cần đức tin. Thứ hai chúng ta cũng cần tình yêu thương. Nhưng mà trong lúc này nè, trong hoàn cảnh này, chúng ta cần phải sống có hy vọng. Hy vọng rằng sau khi một màn đêm tăm tối thì sẽ có một ánh bình minh vinh hiển xuất hiện. Tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta cần phải biết rằng sau một mùa đông ảm đạm, mùa đông đến mức độ mà băng tuyết lan đầy, lá rụng hết khỏi cành cây và mọi vật đều im lìm qua những ngày sào thảm của mùa đông giá rét lạnh giá. Nhưng mà sau khi hết mùa đông thì mùa xuân lại xuất hiện. Bao nhiêu người khao khát mùa xuân sẽ xuất hiện. Bao nhiêu người khao khát là mùa đông ảm đạm sẽ qua đi Bao nhiêu người tin chắc rằng tất cả cái gì ảm đạm, buồn chán, thất vọng, linh sự chết nói về virus corona sẽ tan đi. Nhưng mà nhờ ơn Chúa sẽ biết được rằng Đức Chúa Trời sẽ là đấng ban niềm vui trên mỗi người trong chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta đầy hy vọng trong tình yêu của Ngài. Hỡi quý vị, Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Tôi tin chắc vào điều đó. Chúa sẽ làm cho chúng ta đầy hy vọng trong tình yêu của Ngài. Mùa đông ảm đạm sẽ qua đi, mùa xuân sẽ xuất hiện. Nhưng một khi mùa xuân đã xuất hiện thì tôi tin chắc rằng trăm hoa sẽ đua nở. Trăm hoa sẽ đua nở. Tôi cảm ơn Chúa, tôi có dịp một vài lần tôi được đi đến với ờ, nước quê kỳ ở ờ, tại uh, Portland, tôi qua bên Washington và qua Tôi qua và cảm ơn Chúa qua đúng mùa xuân của họ và có lòng tu qua bên ờ, Chô Trà, Atlanta. Đúng ngay mùa xuân. Và cảm ơn Chúa người ta bảo với tôi là mục sư ơi, trước đó mùa đông là tất cả cây lá này đã rụng sạch hết, không còn một cái lá gì cả. Và cây nó trụi như là khô, nó cằn vậy. Mùa đông đã phủ tuyết cho nó trùm hết mà con chim rồi con thỏ, tất cả con sóc rồi nó chui nó núp vào trong rừng, không thấy một con nào hết bỗng nhiên mùa xuân xuất hiện ánh nắng bình minh mọc lên bắt đầu là tuyết tan đi cây cối đua nở mầm bắt đầu chỗ ra hoa bắt đầu nở ra và cả con chúa chim chóc bắt đầu tung cánh con nai trong rừng đi ra ăn được những ngọn cỏ non ô những hoa trăm hoa đua nở đẹp tuyệt vời đúng là mùa xuân một đất nước gọi là đất nước hoa kỳ có nghĩa là đất nước hoa mà có những kiểu những hoa rất là kỳ lạ rất là hoa rất là đẹp và tạ ơn Chúa tôi thấy được rằng qua mùa đông ảm đạm sẽ có mùa xuân đầy phước hạnh Amen quý vị ơi hãy có hy vọng cho gia đình của mình hãy có hy vọng cho con cái của mình hãy có hy vọng cho hội thánh của mình hãy có hy vọng cho đất nước của chúng ta hãy có hy vọng cho thế giới này đừng sống trong những ngày thất vọng đừng đánh mất sự hy vọng Chúa sẽ làm và Ngài sẽ tiêu diệt kẻ thù và Ngài sẽ làm cho chúng ta được sống động trong Ngài và cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ thì Đức Chúa Trời Ngài đã đụng chạm và Ngài đã làm sao? Haman tìm cách để giết mặt đôi chê. Haman đã đóng một cái cây bột hình cao tới 25 thước và Haman muốn treo đầu của mặt đôi chê vào nơi đó và Haman muốn giết sạch tất cả những người uh, dân Juda là những người kính sợ Chúa tại nơi đây nhưng mà cảm ơn Chúa Ngài đã làm một cách thay đổi là gì Ngài đã làm một cách lạ lùng làm Ngài đã biến cho từ một con người hung ác từ một con người kiêu ngạo một con người gian ác như Haman đã lãnh một cái đồ làm chính cái cây một hình ông treo lên để giết mặt đôi chê lại cái cây một hình đó lại treo cổ của ông thay vì dân Juda phải chết đi thì chính rằng những con người đã ghét công công dân của Chúa, những con người đã hại công dân của Chúa, họ sẽ bị chết đi đó là Haman và cả gia đình của ông đã bị tiêu diệt trong ngày hôm đó. Qua điều này tôi muốn nhắn nhủ Tôi muốn khích lệ mỗi người trong chúng ta rằng Hãy có hy vọng hoàn toàn ở nơi Chúa Hy vọng khi nào Chúng ta hy vọng Nếu mọi người đang bình an vui vẻ Thì hy vọng dễ quá hả Nhưng mà nếu chúng ta đang gặp những năng đề thử thách mà chúng ta có hy vọng á điều đó mà cực kỳ khó nhưng mà rồi chúng ta sẽ nghe tôi đọc lời Đức Chúa Trời cho quý vị nghe trong sách Habakkuk để mỗi người trong quý vị có biết có thể một con người họ hy vọng như thế nào để rồi mỗi người trong chúng ta có thể nhờ ơn Chúa mà vẫn tiếp tục hy vọng trong tình yêu của Ngài. Habakkuk nói như thế này: Dù cây vả ngưng trổ bông, vườn nho không ra trái, vườn ô liu thấp mùa, ruộng nương không hạt lúa ràng bắt hết chim dê chuồng hết sạch bê bò tôi vẫn vui mừng trong chúa tôi vẫn hớn hở trong đức chúa trời là đấng giải cứu tôi đức chúa trời toàn năng là nguồn sức mạnh của tôi ngài khiến cho chân tôi vững vàng như chân con nai ngài dẫn tôi đi trên các đỉnh núi hallelujah dù cái vả không trổ hoa cái nho không có ra trái Bài chuyên có rất khỏi gì ràng Nhưng mà Habakkuk vẫn còn trông cậy Vẫn còn hy vọng ở trong Chúa Vẫn còn hy vọng ở trong Chúa Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong quý vị Trong những ngày này Đầy những, những sự bối rối và bất an Nhưng mà tôi khích lệ quý vị Hãy nhờ ơn Chúa Mà bám chặt lấy Ngài Tin chắc rằng Chúa ơi Dù con có bị thất nghiệp đi nữa Dù cửa tiệm con có bị đóng đi nữa dù công việc làm ăn của con có bị đình trệ đi nữa nhưng mà con vẫn tin rằng Chúa là đấng nuôi nấng cuộc đời của con con vẫn tin chắc rằng gia đình con sẽ không bước vào trong việc bế tắc con vẫn tin chắc rằng con không bị chết đói bởi những ngày con bị cách ly như thế này con bị ở nhà như thế này chúa là đấng nuôi con chúa sẽ không giết con chúa sẽ không để con bị chết đói bao giờ và cảm tạ ơn chúa Mặc Đô Chê và ECT đã tin cậy nơi Chúa. Chúa đã không làm cho họ bị thất vọng. Chúa đã làm cho họ đã kinh nghiệm quyền năng tuyệt vời từ nơi Chúa. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay tin chắc rằng Chúa Giêsu là đấng từ cõi chết sống lại. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay tin rằng rằng chính Chúa Giêsu Ngài là đấng làm cho ông Lazarus chết đi 4 ngày mà sống lại. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay tin chắc rằng à, Ngài đã làm cho người đàn bà mất huyết 12 năm mà được chữa lành bởi cái chạm của người bạn đàn bà ấy. Bao nhiêu người tin chắc rằng từ một cái người hung ác, gian dảo như là à, độc ác giống như là à, sau trong thời bây giờ trở thành một follow đầy sức mạnh. Bao nhiêu người tin chắc là người đàn bà đã bị mắc nợ và thiếu thốn và không còn gì để sống, chỉ còn một miếng bánh và uh, ít dầu nhưng mà Chúa đã dùng uh, Eli đến giúp đỡ cho bà ấy mấy bà con bà để ăn uống no nê dư dật và còn sống lâu ngày bao nhiêu người tin chắc rằng ờ, Đức Chúa Trời đã đấng đã làm cho dân Juda dân Israel đúng là bị tuyệt diệt mà đã được sống lại trong sự vinh quang và họ còn vững vàng cho đến ngày hôm nay thì buổi tối hôm nay tôi muốn nói với quý vị một điều rằng Đức Chúa Trời trong quá khứ Ngài đã làm những việc lạ lùng như vậy và tôi tin chắc rằng trong hiện tại ngài cũng sẽ làm những việc lạ lùng cho những kẻ nào thật lòng tin nơi ngài bao nhiêu người tin chắc rằng chúa sẽ làm những việc lớn lao trên tương lai cho mỗi người trong chúng ta tôi cầu nguyện cho qua cái sự việc này những con người nào kiêu ngạo những con người nào lên mình những con người nào khoe khoang những con người nào hống hách những con người nào tan bạo những con người đã phải hạ lòng xuống ăn năn trước mặt đức chúa trời những con người đó phải thật sự tìm đến chính mình Ngài. Chỉ ở trong Chúa Giêsu chúng ta mới có được tha tội. Ở trong Ngài chúng ta mới có sự cứu rỗi đời đời mà thôi. Tất cả của cải, vật chất, địa vị, danh vọng, bằng cấp rồi sẽ qua đi hết. Nhưng mà tình yêu của Chúa, ân điển của Chúa, linh hồn của Chúa dành cho chúng ta là còn đến đời đời. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta là những người đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay quý vị ơi đừng bao giờ thất vọng đừng bao giờ đánh mất sự hy vọng dù bên Hàn Quốc có đóng cửa lâu ngày đi nữa nhưng mà Ngài đã yêu ai thì Ngài yêu chưa đến cuối cùng Chúa sẽ không bao giờ để cho hậu thánh của Chúa bị tiêu diệt đâu Chính Chúa Giêsu Ngài đã từng phán rằng Ta sẽ lập hậu thánh ta trên đá này Các cử âm phủ sẽ không thắng được hội đó Các cử âm phủ sẽ không thắng được hội thánh Đức Chúa Trời Dù có chỉ thị bao nhiêu Trải qua 21 thế kỷ, đạo của Chúa đã bị tàn sát, đạo của Chúa đã bị bắt hại, đạo của Chúa đã bị tiêu diệt nhiều lần nhiều lúc, nhiều lúc cùng tàn khốc hơn gấp mấy lần nữa. Kể như là giết từ trong trứng nước, tiêu sạch từ nhóm tư gia, quét sạch tất cả các mục sư. Nhưng mà cả ơn Chúa, trải qua 21 thế kỷ rồi, đạo của Chúa vẫn còn phát triển khắp mọi nơi trên năm châu bốn bể này đạo của Chúa vẫn còn được phát triển khắp mọi nơi. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay, tôi chia sẻ điều này, tôi đang khích lệ con dân của Chúa là chúng ta đừng thất vọng. Có ai trong những bạn ngày qua bị thất vọng không? Có ai cảm thấy à, buồn chán thấy tại sao mà đời tôi nó buồn như con chuồn chuồn như thế này? Tại sao à, thế này, tại sao và tại sao? Nhưng mà Chúa nói với các con buổi tối hôm nay là đừng bao giờ con hỏi tại sao và tại sao amen không đừng có hỏi tại sao nhưng mà con phải biết rằng nói với chúa rằng dạ chúa con vâng lời ngài con đồ phục ngài con tin cậy nơi ngài con có thể nói như dốt rằng dẫu chúa giết con con vẫn còn trong cậy nơi chúa hallelujah và cảm ơn chúa sau đó haman đã bị treo lên cây một hình haman đã bị tiêu diệt và cảm ơn Chúa thì bây giờ Đức Chúa Trời là đấng quyền năng đã giải cứu dân Juda. Tôi đọc trong ECT đoạn 8 từ câu số 7 cho quý vị nghe. Vua Asiro nói với hoàng hậu ECT và mặt đôi chê người Juda rằng Này ta đã ban cho bà ECT nhà của Haman còn hắn người ta đã xử treo trên cây một hình bởi vì hắn đã tra ta hại người người Juda Vậy hai người cũng hãy nhân danh vua mà viết cho dân Juda hết thảy vừa ý hai người rồi lấy chiếc nhẫn của vua ấn dấu vì tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn chiếc nhẫn của vua không thể nào bãi được. Và cảm ơn Chúa, Ha Haman độc ác đã bị chết. Nhân danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay chúng ta cũng công bố rằng cái con Ha Haman virus corona nó phải chết luôn. Nó phải bị tiêu diệt luôn và những con người nào chế ra cái con virus đó họ phải sẵn nhận lãnh cái sự xứng đáng với điều đó còn chúng ta sẽ cầu nguyện cho những con người vô tội những con người thuộc về đức chúa trời sẽ được bảo vệ gìn giữ bình an trong dòng huyết của ngài những danh chúa giêsu buổi tối hôm nay Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta rằng Hãy nói như Habakkuk rằng Dầu cây vả nó không có chỗ hoa Cây nho nó không nứt lọc Bề chiên có rứt khỏi ràng Nhưng tôi vẫn còn trong cậy nơi Đức giê hô va Tôi vẫn còn trong cậy nơi Chúa. Buổi tối hôm nay, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta biết chắc một điều rằng, Chúa ơi, Ngài là đấng có quyền trên tất cả mọi năng đề. Ngài cũng là đấng có quyền trên năng đề trên gia đình của con. Ngài cũng là đấng có quyền trên hoàn cảnh của con. Ngài cũng là đấng có quyền trên hội thánh của Ngài. Ngài cũng là đấng có quyền trên tất cả mọi sự. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa để Chúa Ngài đấng giải cứu chúng ta ra khỏi sự chết, giải cứu chúng ta ra khỏi sự hư mất để Ngài đưa chúng ta vào trong sự sống đời đời với Ngài. Hỡi ông bà chị em, Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng được sự chết. Chúa Giêsu Ngài đã đến tan đi tất cả mồ mả đau thương. Chúa Giêsu Ngài đã quấn tan đi tất cả những linh của âm phủ và địa ngục. Chúa Giêsu Ngài đã sống lại trong sự vinh quang. Ngài đã sống lại trong sự vinh quang thì mọi năng đề của chúng ta phải bị tiêu tan. Ngài đã sống lại trong sự vinh quang thì tất cả các con virus nó sẽ bị tiêu tan đi ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa đã chết trên thánh giá đền tội cho chúng ta. Chúa đã yêu thương mọi cuộc đời của chúng ta. Ngài không bao giờ đối xử tệ với những kẻ nào hết lòng tin cậy nơi Ngài. Buổi tối hôm nay trong tình yêu của Chúa Giêsu. Tôi kêu gọi những người đang nghe qua chương trình này. Tôi cầu nguyện cho quý vị hạ lòng xuống. Những cái chỗ nào chúng ta làm chưa đẹp lòng Chúa, chúng ta nói Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho con. Giúp cho con sửa đổi cái tính nết kỳ cục của con. Thay đổi cái sự lười biếng của con. Thay đổi cái sự kiêu ngạo của con. Thay đổi cái sự ham chơi của con. Chúa ơi, Ngài tha thứ cái sự vô tính ra khỏi con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Ngài làm mới lại cho con qua cái bệnh dịch này Ngài nói chúng con rằng Ngài biến cái năng đề trở thành phước hạnh cho gia đình của con Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta Sẽ nhờ ơn Chúa qua cái dịch bệnh này Chúng ta sẽ trở thành người yêu mến Chúa nhiều hơn Tin kính Chúa nhiều hơn Hạ lòng với Chúa nhiều hơn Hiệp một với anh em của chúng ta Hiệp một với tất cả các đề tớ của Ngài Bước vào trong sự cầu nguyện Và nhân danh Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện Cho cái lòng yêu mến Chúa trở lại, cái sự trung tính Chúa trở lại, cái cơn phục hưng được đến với khắp mọi miền trên đất nước cũng như là trên thế giới này. Để rồi trước khi cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại thì không có một người nào bị hư mất, không có một người nào còn sống trong sự kiêu ngạo trong tội lỗi. Nhưng mà hết thảy đều ăn năn quay lại thờ phượng Chúa để rồi đời sống của chúng ta không bị hư mất mà chúng ta được sự sống đời đời trên thiên đàng. Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Mặc đôi chê và ECT đã hy vọng nơi Chúa. Chúa đã làm một cách ngoạn mục qua hai cuộc đời này. Qua hai con người này mà cứu cả dân tộc Juda. Buổi tối hôm nay cũng có thể qua tôi và bạn. Đức Chúa Trời sẽ dùng tôi và bạn để cứu những người thân trong gia đình của chúng ta. Để cứu những người ở hàng số của chúng ta để cứu những con người trong dòng tộc của chúng ta để cứu những con người còn sống mà vô tính sống xa tình yêu của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ chúng ta công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ làm tan tất cả quân thù Amen có câu thánh chép được rằng nếu mà các nền ngục này bị rúng động thì người công bình sẽ ra làm sao thì có câu trả lời rằng nếu các nền ngục trái đất này sẽ bị tiêu diệt đi thì nền của người công bình vẫn còn được đứng vững trong tình yêu của Chúa. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta buổi tối hôm nay. Hãy tin cậy nơi Chúa. Chúa sẽ nói rằng ta sẽ không lìa người đâu, ta sẽ không bỏ người đâu. Ngươi sẽ đi đâu, ta sẽ gìn giữ đó. Chúa hứa rằng Ngài sẽ không lìa bỏ người trong chúng ta. Ngài sẽ không bỏ mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa thì Ngài hứa với đời sống của um, ông uh, <clears throat> à, Ờ, ông Gia Cốp rằng Ngài hứa với ông Gia rằng Chúa nói như thế này Này ta ở cùng ngươi Ngươi đi đâu ta sẽ gìn giữ đó Và đem ngươi về trong xứ này Vì ta không bao giờ bỏ ngươi Cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi Buổi tối hôm nay Chúa cũng hứa những người kính sợ Ngài rằng Ngài bảo rằng Này ta sẽ ở cùng ngươi Chúng ta nói là Chúa sẽ ở cùng con Quý vị nói lớn lên Chúa sẽ ở cùng con Ngươi đi đâu ta sẽ gìn giữ đó Chúng ta công bố rằng con đi đâu Chúa sẽ gìn giữ con ở đó Quý vị nó lớn lên Con đi đâu Chúa sẽ gìn giữ con ở đó Rồi điều gì nữa Và đem con về xứ này Vì ta không bao giờ bỏ con Cho đến khi ta đã làm xong những điều ta đã hứa cùng con Quý vị còn nói là ta sẽ không bao giờ bỏ con Chúa sẽ không bao giờ bỏ con Chúa sẽ làm xong công việc Ngài đã hứa cùng con Chúa đã làm xong công việc cho quý vị chưa Phần của Chúa Công việc của Chúa thì Chúa đã làm rồi Mà phần chúng ta xong chưa chưa Hậu thánh vẫn còn dở dang Công việc vẫn còn dở dang Nhiều linh hồn chưa được cứu Vì lý do đó buổi tối hôm nay Chúng ta có thể nói Chúa ơi Ngài sẽ giúp đỡ cho con Làm xong công việc mà Ngài đã hứa cho con Ngài hứa rằng Ngài sẽ khiến chúng ta trở thành tay đánh lưới người Nhận danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay chúng ta công bố rằng Chúa ơi, Ngài sẽ khiến con trở thành tài đến lưu người. Nhưng mà trong những ngày tháng qua, con chưa đem được nhiều người trở lại với Chúa. Chúa chưa giúp cho con hoàn tất được một một số linh hồn mà cần phải được cứu. Thì buổi tối hôm nay con tin chắc rằng Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm xong những điều Ngài đã hứa cùng con. Ngài sẽ làm xong những điều Ngài sẽ hứa cùng con. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa sẽ ở cùng Chúa sẽ giúp đỡ, Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ làm xong những điều mà Ngài đã hứa cùng mỗi người trong chúng ta. Ở trong à, Thi Thiên, ở à, trong Esai 41 câu số 10 viết như sau: Đừng sợ vì ta ở với người. Chúng ta cũng nói là con không sợ vì Chúa ở với con. Chúng ta cũng nói rằng con không sợ. Chúa ở với con. Đừng sợ vì ta ở với người. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của người trong những ngày này quý vị có thấy rằng à, nhiều người đang bị bất an không trong những ngày này quý vị cảm thấy rằng nhiều người lo sợ không trong những ngày này quý vị cảm thấy nhiều người bị uh, kinh khiếp không nhưng mà lời kinh thánh buổi tối hôm nay chúa biểu rằng đừng sợ vì ta ở với người chớ kinh khiếp vì ta là đức chúa trời của người chúng ta cũng nói là con không sợ con không sợ con không sợ vì chúa ở cùng con Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi Ta sẽ bổ sức cho ngươi Ta sẽ lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi Ta sẽ lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ người này những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ bị hổ thẹn nhúc nhơ những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ bị hư mất hư không và chết mất hallelujah những kẻ công kích ngươi những kẻ nó sẽ tìm mà chẳng thấy những kẻ giao chiến cùng ngươi chúng nó sẽ bị tiệt diệt và thành ra là hư không. Vì sao ở câu số 13 của Esai 41? Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng đừng sợ ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đừng sợ vì ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chúng ta có thể nói với người bên cạnh Nói với những người đang coi chung với chúng ta Đừng sợ vì Chúa ở cùng bạn Đừng sợ vì Chúa sẽ nắm tay bạn Đừng sợ vì Chúa sẽ ở cùng bạn Đừng sợ vì Chúa sẽ che chở Nuôi nắng và gìn giữ cuộc đời của bạn Tôi đọc lại câu số 13. Này, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Cảm ơn Chúa. Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Chúa sẽ giúp đỡ trên mỗi người trong chúng ta. Cho nên nhờ ơn Chúa buổi tối hôm nay, tôi chia sẻ điều này. Tôi muốn mỗi người trong chúng ta buổi tối hôm nay nghe sứ điệp này hãy có hy vọng. Tiếp tục hy vọng. Đừng ở trong sự bất an đừng ở trong sự sợ hãi hãy hy vọng hoàn toàn hãy tin cậy hoàn toàn hãy giao phó cả linh hồn cả thể xác cả đời sống chúng ta trong tay của ngài chính ngài là đất sẽ bảo vệ mỗi cuộc đời của chúng ta đừng sợ vì ta ở cùng người dẫu kẻ thù có muốn tìm cách giết ngươi nhưng mà Chúa sẽ luôn luôn ở cùng, nâng đỡ và an ủi giúp cho ngươi vượt qua mọi nan đề và thử thách. Cho nên tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, đấng hiện hữu, đấng lắng nghe từng lời cầu nguyện của chúng ta. Và chính lời của Chúa cũng đã chép ở trong sách mát tôi đọc cho quý vị nghe. Để rồi mỗi người trong chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu mà hầu cho mỗi người trong chúng ta vững vàng, thà nghe lời Đức Chúa Trời mà có đức tin, còn hơn là nghe những lời bậy bạ khác mà mất đức tin. Nghe lời Đức Chúa Trời thì dẫn chúng ta đến đức tin, mà nghe lời của người thế gian thì làm cho chúng ta trở nên sợ hãi à, ở trong sách mát thì à, ngài nói đoạn 4 con số 40 rằng ngài phán cùng các sứ đồ rằng sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao buổi tối hôm nay Chúa cũng hỏi một số người rằng sao các ngươi sợ sao các ngươi sợ tại sao các ngươi sợ lý do các ngươi sợ tại vì các ngươi không tin vào ta chăng các ngươi quên rằng ta đang ở cùng ngươi chăng cái lý do mà khiến ngươi sợ đó tại vì ngươi đã để cho con cái đức tin của ngươi ra rời khỏi ta rồi lý do ngươi sợ là ngươi nhìn vào năng đề và sóng gió bão tố mà ngươi không còn nhìn lấy ta cho nên nếu chúng ta càng nhìn chúa càng bám chặt lấy chúa chúng ta sẽ không sợ vì chúa nói rằng sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao và ở trong chỗ này thì à, Chúa nói với cho mỗi người trong chúng ta cũng trong sách mát rằng à, Chúa cũng khích lệ mỗi người trong chúng ta để cho chúng ta nghe được câu số 35 rằng 36 rằng Ngài đứng còn đang nói kẻ đến từ nhà người cai họ nói với người rằng con gái ông đã chết rồi còn làm phiền thầy làm chi nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy phán cùng người cai nhà họ rằng đừng sợ chỉ tin mà thôi đừng sợ chỉ tin mà thôi chúng ta cũng nói là đừng sợ chỉ tin mà thôi amen đừng sợ sợ hãi có hình phạt chỉ tin mà thôi tin vào nơi chúa tin vào tình yêu của ngài tin vào lời hứa của ngài tin vào sự sống đời đời trên thiên đàng tin rằng corona sẽ tan biến corona sẽ qua đi nhưng mà tình yêu của chúa còn mãi trên cuộc đời của chúng ta Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi Tại sao các ngươi sợ Chưa có đức tin sao Ngài phán rằng đừng sợ chỉ tin mà thôi Buổi tối hôm nay Bao nhiêu người tin vào Chúa Bao nhiêu người sẽ tin vào lời hứa của Ngài Bao nhiêu người sẽ quyết định Hoàn toàn đầu phục Chúa Không ở trong sự sợ hãi Những con người đang sợ hãi là những người mất đi lòng tin những người đang sợ hãi là những người cứ nhìn vào hoàn cảnh nói là đi tiêu tiêu cực nhưng mà những người vẫn còn hy vọng vẫn còn đức tin vẫn còn để Chúa làm chủ thì những người đó sẽ vượt qua một sự sợ hãi đừng sợ làm gì đừng sợ chỉ tin mà thôi Chúa yêu mỗi người trong chúng ta Chúa có một chương trình trên một cuộc đời của chúng ta Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng Ngài khởi sự làm lành cho ai thì Ngài sẽ làm cho trọn Cảm ơn Chúa Ngài hứa chúng ta làm Ngươi sẽ được bình yên Khi mà ngươi tin cậy nơi ta Cho nên cảm tạ ơn Chúa Cảm ơn Ngài mặc đôi chê Và ECT đã hết lòng hạ mình xuống Tin cậy nơi Chúa Không tin cậy vào khả năng của mình Không tin cậy vào sức riêng của mình Mà tin cậy vào quyền năng của Chúa Đức Chúa Trời đã làm phép lạ Chúa cứu cả mặc đôi chê ECT và cả dân Juda trong sự bình an Chúa mà đứng mà chúng ta đang thờ phượng Chúa sẽ giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta biết rằng Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta và Ngài kêu gọi chúng ta là đừng sợ chỉ tin mà thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời cho mọi người trong chúng ta nghe để rồi mỗi người trong chúng ta đến với lời của Chúa, tin vào lời của Chúa, rồi mỗi người trong chúng ta vững vàng trong lời của Chúa trong những ngày sau rốt này, hầu cho tất cả những sự sợ hãi, bất an nó biến ra khỏi một cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh chép ở trong sách răng nhất đoạn 4 câu số 18 như sau quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương vì sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi vì sự sợ hãi có hình phạt kẻ và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu thương ở trong tình yêu thương của đấng Christ ở trong tình yêu thương của Chúa Giêsu chúng ta sẽ quyết định không có sợ hãi và tin chắc rằng trước đây có một số người bệnh tật đau yếu giống như tôi nghèo nàn không có công ăn việc làm không có nhà không có xe không có gì hết giống như tôi chúng ta chẳng có cái gì cả mà chúa vẫn yêu chúng ta rồi ngài cứu chúng ta ngài tha tội cho ta rồi ngài đưa chúng ta về làm con của ngài rồi ngài từ từ ngài tắm rửa bằng huyết của chúa ngài mang đôi giày của sự công bình ngài mặc áo giáp của bằng đức tin rồi ngày cho chúng ta đầy đủ hết tất cả ngày ban chúng ta gươm thánh linh là lời Đức Chúa Trời rồi tạ ơn Chúa Ngài huấn luyện chúng ta trở thành người hầu vì Chúa chúng ta trở thành người hầu vì Chúa ngày xưa chưa tin Chúa thì không có cái gì cả thiếu thốn đủ điều mà bây giờ phục vụ Chúa 20 năm trôi qua quay lại bẻ một cái bây giờ không thiếu cái gì cả lỡ lòng nào Chúa đã yêu mình mấy chục năm qua rồi bây giờ quãng đời còn lại ngày bỏ chúng ta sao tôi tin chắc rằng Chúa sẽ không bỏ mỗi cuộc đời của chúng ta Chúa sẽ nói rằng Ngài nói rằng Ta không lìa người đâu Ta không bỏ người đâu Ta không lìa người đâu Ta không bỏ người đâu Đừng sợ Chỉ tin mà thôi Đừng sợ Chỉ tin mà thôi Hãy tiếp tục trông cậy Hãy tiếp tục hy vọng Hãy tiếp tục tin tưởng nơi Chúa cách hoàn toàn buổi tối hôm nay hãy giao phó cả linh hồn giao phó cả sự nghiệp giao phó cả tương lai giao phó cả vật chất giao phó cả con cái giao phó cả hội thánh giao phó cả linh hồn quý báu của chúng ta vào trong tay của đức chúa trời hãy yên nghỉ trong tình yêu của chúa hãy yên nghỉ trong tình yêu của chúa hãy nhờ ơn chúa mà vượt qua mọi sự thất vọng đừng sống trong thất vọng nữa con người mà thất vọng sẽ nói những điều rất là tiêu cực có người mà thất vọng rồi á nói những điều rất là bi quan có người mà thất vọng rồi á sẽ đem đến nhiều người khác đầy dẫy những phiền ô và sầu não nhưng mà có người hy vọng á sẽ đem sự hy vọng cho người khác mà tôi nói với quý vị rằng cái hy vọng tốt nhất á cái cái mà để làm cho người ta hy vọng tốt nhất á đó là dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời Chúa nói rằng này ta đến mau chóng sẽ đem phần thưởng theo với ta ta sẽ trả cho mọi người tùy theo việc họ làm này ta đến mau chóng hy vọng đi tin cậy đi bình an đi thế giới nó sẽ tan đi thế giới này nó cũ như cái áo rồi sẽ tan đi như đám mây nhưng mà tình yêu của chúa còn hoài ân điển của chúa vẫn còn mãi cảm ơn chúa sự thương xót của ngài vẫn còn ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta hỡi ông bà anh chị em yêu dấu buổi tối hôm nay tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho mỗi người đang có mặt buổi tối hôm nay xin Chúa ngài giúp đỡ cho mỗi người trong quý vị đừng đánh mất sự hy vọng trong tình yêu của Chúa đừng đánh mất hy vọng ở trong Chúa cũng đừng bao giờ đánh mất đức tin ở nơi sự cứu rỗi của ngài đừng bao giờ đánh mất cái sự bảo vệ lời hứa trọn vẹn của Chúa trên mỗi người trong chúng ta tôi hỏi quý vị cuối cùng mặc đôi chân có chết không không chết không những không chết mà lại được thăng chức nữa SCT có chết không không chết không những không chết mà được làm hoàng hậu nữa dân Juda có chết không không chết không những không chết mà được vua ban ơn lệnh đế giúp đỡ nữa thì ngay trong giờ này tôi hỏi quý vị rằng Việt Nam chúng ta sẽ bị tiêu diệt chết hết không hậu thánh của chúng ta thờ phượng có bị chết không gia đình chúng ta có chết không chúng ta có chết không nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng sẽ con sẽ không chết đâu con sẽ sống để thuật lại công việc của Đức Giê-hô-va tôi cảm ơn Chúa ngày xưa bác sĩ nói tôi sẽ chết bác sĩ nói tôi sẽ chết thầy bố nói tôi chết nhưng mà cảm ơn Chúa khi tôi tin Chúa ngài bảo tôi sống và tạ ơn Chúa 23 23 năm qua tôi đã được sống động trong tình yêu của Ngài tôi được được sống khỏe mạnh sống làm sáng danh Chúa thì nhớ danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay Tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay Nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ tất cả quý vị. Nếu ai, những con người nào bị hù rằng chuyến này chắc chết rồi, chuyến này chết rồi, chết rồi, không còn làm việc, xe không còn chạy, ờ, làm ăn khó khăn, chết, chết rồi. Chúng ta gạt cái từ nó ra một bên đi. Không chết đâu. Mà nói người bên cạnh là tôi không chết đâu. Chúng ta cùng viết vô chữ là tôi không chết đâu. Tôi sẽ sống để nghe lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa tôi sẽ không chết đâu Chúa sẽ làm cho chúng ta không chết Chúa sẽ làm cho chúng ta sống Chúa sẽ làm cho chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Con sẽ không chết đâu Chúa ơi Và tạ ơn Chúa quả thật như vậy Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh bình an Để qua chúng ta mà đem nguồn phước cho người khác nữa Và tạ ơn Đức Chúa Trời Qua sứ điệp buổi tối hôm nay Tôi xin nhắc lại Hãy sống Có hy vọng Dẫu Abraham ông gần 100 tuổi Sarah 90 tuổi mà vẫn còn hy vọng có một đứa con và cảm ơn Chúa dù ông trăm tuổi mà ông vẫn có Isaac dù Sarah 90 tuổi Isaac vẫn ra đời dù Joseph có bị quăng xuống hố vẫn còn hy vọng bán đi nô lệ vẫn còn hy vọng quăng vào trong tù vẫn còn hy vọng những người bạn ngồi công tù gạt hết tất cả ông vẫn còn hy vọng ông không đánh mất sự hy vọng cuối cùng ông biến trở thành một vị thủ tướng hay là tể tướng trong thời bây giờ và cảm ơn Chúa thì điều này muốn nhắc nhở mọi người trong chúng ta chúng ta sẽ không chết chúng ta sẽ không chết mà chúng ta sẽ sống để thuộc lại công việc của Chúa cảm ơn Chúa kẻ thù muốn diệt dân Juda kẻ thù muốn diệt dân Israel kẻ thù muốn diệt những người kính sợ Chúa nhưng mà không đạo của Chúa 21 thế kỷ qua vẫn còn tồn tại không những tồn tại mà được phát triển khắp mọi nơi trên trái đất này các cử âm phủ không thắng của Đức Chúa Trời và cả tạ ơn Chúa lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên mỗi người trong chúng ta từ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ buổi tối hôm nay chúng ta sẽ biết chắc rằng Chúa hứa với chúng ta và điều đó Chúa ở cùng mỗi người trong chúng ta tôi sẽ đọc một câu kinh thánh cho quý vị nghe ở trong à, thi thiên để rồi mỗi người trong chúng ta hãy vững vàng à, tin cậy nơi Chúa để mỗi người trong chúng ta không nản lòng không bỏ cuộc và chúng ta sẽ tiếp tục bám chặt lấy Chúa để tin chắc rằng Chúa sẽ giúp đỡ mỗi người trong chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn để chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng tôi sẽ không chết đâu mà tôi sống để thuộc lại công việc của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Mặc đôi chê đã không chết. ECT đã không chết dân Juda đã không chết mà họ đã sống để thuộc lại công việc Đức Giê-hô-va. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay khao khát rằng Chúa ơi, Ngài sẽ làm cho con sống, Ngài sẽ làm cho con sống động, Ngài sẽ làm cho con sống trong đức tin, sống trong sự mạnh mẽ, sống trong sự thịnh vượng, sống trong bình an, sống trong phước hạnh, sống trong sự hy sinh, sống trong việc ban ra, sống trong việc giúp đỡ, sống trong việc mà nâng đỡ những kẻ mệt mỏi, an ủi những kẻ na lòng và Chúa ơi Chúa cho con sống động để qua con mà nâng đỡ bao nhiêu con người khác nếu chúng ta nằm ở trong nợ nần chúng ta không thể nào giúp đỡ những người khó khăn được hãy khao khát Chúa ơi Chúa cho con dư dật để con giúp đỡ kẻ khó khăn nếu chúng ta ở trong bệnh tật yếu đuối chúng ta không thể nào bưng phát giúp một số người đang cầm những cái bao bịch lớn nặng được chúng ta phải khỏe mạnh để giúp đỡ những người khác nếu chúng ta là những người đang buồn chán không thể nào giúp cho người khác bình an được hãy nhờ ơn Chúa chúng ta phải trở thành những con người bình an khỏe mạnh khôn ngoan thông sáng thịnh vượng cả phần xác phần hồn phần linh để chúng ta giúp đỡ được cho những người người khác Chúa muốn giúp chúng ta và Chúa cũng muốn dùng chúng ta để giúp đỡ đi những người khác nên nhờ ơn Chúa trong giờ này tôi cầu nguyện cho mọi người đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay quý vị ơi đừng thất vọng quý vị ơi hãy hy vọng đức tin sự trông cậy đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Hãy tiếp tục ở trong tình yêu thương. Hãy tiếp tục ở trong sự trông cậy. Hãy tiếp tục ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời có khô hoa rụng nhưng mà lời Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Đức Chúa Giêsu là đấng hôm qua, ngày nay, ngày còn đến đời đời, ngày không bao giờ thay đổi. Ngài không thay đổi thì mọi năng đề chúng ta phải được thay đổi. Chúa Giêsu ngày đấng không thay đổi thì virus corona phải được thay đổi. Chúa Giêsu ngày đấng không thay đổi thì mọi hoàn cảnh phải được thay đổi. Trước đây là vấn đề mà cầu nguyện là rất là khó nhưng bây giờ tôi nghe nói là tại nhà trắng cũng cầu nguyện tại bệnh viện cũng cầu nguyện ở nơi công cộng cũng cầu nguyện khắp mọi nơi cầu nguyện tạ ơn chúa trước đây thì người ta chỉ đến nhà thờ cầu nguyện mà thôi còn ở nhà thì đóng cửa bây giờ cảm ơn chúa sáng chủ nhật là nhà nhà đều cầu nguyện người người đều cầu nguyện nơi nơi đều cầu nguyện mỗi quốc gia đều cầu nguyện lòng người ta hạ xuống kêu cầu của chúa bởi vì họ ý thức được rằng vật chất của cái danh vọng nhan sắc bằng cấp xe cộ địa vị đời này rồi sẽ qua đi tất cả nhưng mà linh hồn còn đến đời đời và cuối cùng họ nhận biết được điều đó họ hạ lòng xuống họ tôn thờ họ cầu nguyện với đấng tạo hóa đức chúa trời toàn năng trên cuộc đời của họ xin chúa ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta đang có mặt buổi tối hôm nay hãy biết rằng mỗi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến đức chúa trời tôi cảm ơn chúa mỗi đêm như vậy đã có hàng trăm cái máy kết nối để vào để nghe và trong cái máy như vậy thì có nhiều gia đình là gia đình tới 4 năm người nhóm lại một cái máy như vậy có thể là số người đang nhóm lại trên máy chúng ta một đêm như vậy trên 100 người trăm người như vậy cũng giống như là hậu thánh chúng ta đang nhóm lại 100 người vậy cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi sự. Chúng ta vui mừng cảm ơn Chúa vì Chúa muốn giúp đỡ mọi người trong chúng ta biết được rằng Chúa yêu mọi người trong chúng ta. Chúa có một chương trình tốt lành trên đời sống chúng ta. Chúa giúp đỡ chúng ta biết rằng hãy biến những năng đề trở thành phước hạnh trên đời sống mình. Biến cái năng đề trở thành cái cơ hội để chúng ta truyền bá phúc âm cho khắp mọi nơi. Nói về tình yêu Chúa Giêsu cho mọi người. Trước đây lâu lâu chúng ta mới gặp nhau một bữa. Bây giờ cảm ơn Chúa, mỗi đêm đều gặp với nhau trong lời của Chúa, mỗi đêm đều gặp với nhau trong sự cầu nguyện, mỗi đêm chúng ta cùng gặp với nhau trong việc tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Cha ơi trong giờ này nhân danh Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện cho những người đang nghe của chương trình này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện cho anh em của chúng con hết lòng tin cậy nơi Chúa, hết lòng đặt lòng tin nơi Chúa, không đánh mất sự hy vọng, không để cho cái sự năng đề nó làm cho anh em con nản lòng bùng trí, thất vọng và thối lui. Nhưng mà anh em con hãy nhờ ơn Chúa biết rằng Chúa yêu chúng con. Chúa muốn kéo chúng con lại gần bên Ngài. Chúa có một chương trình tuyệt vời trên mỗi cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện cho hết thảy những người đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay để cho mọi người thấy được rằng dù kẻ thù là ma quỷ là ha mang có muốn tiêu diệt chúng con nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài là đấng bảo vệ chúng con con cảm tạ ơn Chúa Ngài không bao giờ lìa chúng con Ngài không bao giờ bỏ chúng con Ngài không bao giờ để cho chúng con đi một mình Ngài hứa rằng Ngài sẽ dẫn chúng con về Và Ngài sẽ làm xong những điều Ngài đã hứa cùng chúng con Ngài bảo chúng con là đừng sợ chỉ tin mà thôi Chúng con quyết định tin cậy nơi Chúa cách hoàn toàn buổi tối hôm nay Và mãi mãi về sau Chúa ơi con cầu nguyện cho Chúa Ngài an ủi những cặp vợ chồng Đang gặp những năng đề khó khăn thử thách Con cầu nguyện cho Chúa Ngài an ủi những cuộc đời đang khó khăn thử thách những người bị bán với số bị thất nghiệp những người à, đi làm à, công nhân cũng bị thất nghiệp nhiều người chạy xe cũng bị thất nghiệp lạy chúa ngài là đức chúa trời jehovah jireh xin ngài tiếp trợ mọi sự cần dùng cho anh em con con tạ ơn chúa con dâng mọi người chúng con trong tay của ngài đặc biệt chúng con dâng linh hồn chúng con trong tay của chúa chúng con tiếp tục hy vọng trong tình yêu của ngài con cảm ơn chúa chúng con hết lòng biết ơn chúa và cầu nguyện ở trong danh chúa Jesus christ amen nếu bạn là người chưa tin Chúa buổi tối hôm nay tôi nói với bạn rằng Chúa yêu bạn. Chúa đã xuống trần gian chết trên thánh giá định tội cho bạn. Bạn ơi, hãy tin vào Chúa Giêsu, tội lỗi của bạn được tha, linh hồn của bạn sẽ được cứu. Bạn hãy tin vào Chúa Giêsu, Ngài là đấng đã từ trời xuống trần gian này, chết trên thánh giá định tội cho bạn và cho tôi. Nếu bạn thật sự tin vào Chúa, bạn là người ăn cơm của trời, uống nước của trời, lâm nguy cũng kêu trời, khổ có cũng kêu trời, chết sẽ chào trời mà bạn chưa thờ phượng Đức Chúa Trời ngay trong giờ này bạn có thể nhắm mắt lại cầu nguyện theo sự hướng dẫn của tôi một vài câu để rồi Chúa tha tội cho bạn cứu chuộc đời sống của bạn bạn cầu nguyện theo tôi lại Chúa Giêsu Ngài là đấng từ trời xuống trần gian chết trên thánh giá đền tội cho con Ngài đã bị chôn xuống mồ mã ba ngày sau Ngài đã sống lại để cứu linh hồn con ngay trong giờ này xin Chúa Giêsu tha thứ tội cho con nhận con làm con của Chúa xin Chúa Giêsu xóa tên của con ra khỏi địa ngục xin Ngài ghi tên của con vào danh sách sự sống đời đời trên thiên đàng con tạ ơn Chúa con thành tâm và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Amen Amen. Chúa yêu bạn. Chúa có một chương trình tuyệt vời trên đời của bạn. Bạn ơi, hãy tin vào Ngài. Ngài không bao giờ lìa bạn. Ngài sẽ không bao giờ bỏ bạn. Và Ngài sẽ không bao giờ để cho bạn cô đơn bao giờ. Chúa yêu bạn lắm. Hãy dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Chúa có một chương trình tuyệt vời trên đời sống của bạn. Lúc nào bạn cảm thấy buồn, cứ thành tâm, nói Chúa Giêsu ơi cứu con. Trong lúc nào bạn cũng thấy hoàn toàn bị thất vọng, nói thiệt Chúa ơi con đã mất hy vọng rồi. Chúa ơi, xin Ngài ban hy vọng cho con. Giúp đỡ cho con để con có thể đọc lời của Chúa. Nếu bạn chưa biết được nhà thờ thì các bạn có thể tìm nhà thờ Tin lành gần nhất trên cái khu bạn ở để thờ phượng Chúa. Chúa yêu bạn. Chúa có chương trình trên cuộc đời của bạn. Tôi cũng trân trọng kính chào tất cả các vị mục sư, các con cái Chúa đã cùng cầu nguyện với tôi buổi tối hôm nay và học kinh thánh. Xin Chúa ban phước cho quý vị